cần cho thuê hai kho liền kề, rộng 1.000 mét vuông, đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, mỗi kho rộng 500 mét vuông. Trần cao ráo, nền bê tông. Có sân đậu xe thoải mái. Chiều ngang 10 mét, chiều dài 50 mét. Vị trí ngay góc hai mặt tiền thông thoáng, có hai cửa ra vào. Giá thuê, 75 triệu đồng một tháng. Đường xe tải ra vào vi vu, hoặc có thể thuê từng kho riêng biệt mỗi kho giá 38 triệu đồng một tháng, chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.